Chào mừng tất cả quý vị các bạn đến với kênh video để máy cường lên thì à, hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị các bạn một đôi à, sản phẩm à, làm xay gạo nước, xay đậu phụ. Đấy phục vụ cho những nhà làm đậu hoặc là làm bột trẻ em, làm bánh mướt. Đấy thì nó sẽ trực tiếp xay ra gạo ướt luôn hoặc là đậu phụ, đậu phụ, đậu nền. Đấy. Thì hai con này thì con bên này là nó là đặc chủng, nó là chuyên để xay luôn. Còn bên này con bên này thì nó có hai chức năng kết hợp một là có thể xay và thứ hai là bắt luôn đấy thì là con này nó phù hợp với cái việc mà à, gia đình làm nhỏ lẻ đấy không nhiều thì mình sử dụng cái con này thì nó có hai chức năng trong một luôn thì là sẽ phù hợp cho những cái gia đình mà làm không quá nhiều còn con bên này thì nó là nó chuyên dùng hơn một chút thì là nó chỉ dùng chức năng xay không thôi cối nó to đấy hoạt động nó được nhiều hơn nhiều hơn số lượng nó nhiều hơn và nếu như mình sử dụng con bên này thì mình phải sắm thêm một con máy máy bắt ly tâm nữa đấy thì là nó chỉ một chức năng thôi còn con bên này nó hai chức năng vừa sai vừa vắt đấy thì tổng thể uh, hai con này đều bằng à, đều bằng uh, nhôm hết đều bằng nhôm đấy, nhôm nguyên khối trắng sáng này cực kỳ trắng sáng này con bên này nhôm trắng sáng này cực kỳ mịn này đấy thì tổng thể nó như thế này con này thì ờ, nó hai con này đều sử dụng motor 2,2 kg nhé đấy đây con con này sử dụng motor 2,2 kg của toàn phát này cả hai con đều dùng motor 2,2 kg hết đều là motor dây đồng bảo hành cho bà con 12 tháng đấy đều có chức năng như nhau đây nghiền to và nhỏ này đều có núm điều khiển hết con này cũng có chiều quay thô và mịn này đấy thô và mịn này đấy đều có núm điều khiển hết đấy thì là hai con này nó cực kỳ tiện con bên này thì nó có cái tiện là nó là vừa sai vừa vắt luôn nên là bà con có thể uh, sử dụng hai chức năng trong một thì là nó sẽ tiện hơn những cái con như thế này con này thì là uh, những cái đặc điểm của cái máy bên tôi là những cái nó là quan trọng là con bên này nó là đặc sủng nhưng cái viên, viên đá của nó cũng khác với những uh, những loại mà là, là loại là máy xay vắt ở ngoài thị trường hiện tại những dòng máy Trung Quốc hiện tại thì là thái viên đá thì nó kín nó quá mịn đấy nó không thông hơi được thì khi mà mình sử dụng xay à, một thời gian thì đá sẽ bị nóng lên nóng lên thì nó nó sẽ làm cho cái à, cái cái bột đậu hoặc là bột gạo nước xay ra thì nó sẽ bị nóng và nó bị à, bị nóng đậu nóng nở thì nó nó sẽ bị nở và là giảm cái chất lượng của của bột đậu bột đậu bột gạo đấy thì là nếu như cái nhà nào mà làm đậu phụ hoặc là làm gạo ừ. lâu năm thì cũng biết là nếu như gạo mát thì nó sẽ là cái điều kiện tốt nhất để mình làm à, cái đậu phụ nó dễ hơn Đấy, mình sẽ làm nhiều hơn thì à, nó sẽ tiết kiệm ít nguyên liệu hơn khi mà cái bột gạo nó nở ra thì là nó sẽ bị à, phung phí nguyên liệu uh, nguyên liệu đấy thì nó sẽ không không không không không không, không tối tối tối ưu được đấy. đấy thì sau đây tôi sẽ mở ra cái cối xay cho bà con cùng xem đấy kết cấu nó cũng khá đơn giản thôi nó gồm hai viên đá ép vào nhau Đấy, còn một bên này là những cái phần để dẫn Đấy, những cái bánh răng này là để dẫn những cái đậu nó xoay ra ngoài để nó tiếp xúc vào cái những cái mặt đá này Đấy, những cái đường này khe cái đường này nó sẽ dẫn Đây, những cái khe cái đường này nó sẽ dẫn ra bên ngoài nó tiếp xúc vào những mặt đá hai mặt đá nó ép vào nhau Đấy, thì nó sẽ xay ra những cái gọi là bị bột đậu hoặc là bột gạo nó xuống đây Đấy, sử dụng những viên đá này đá này hoàn toàn nó khác những viên đá của Hải Dương nhé đấy những viên đá Hải Dương thì nó sẽ là nó sẽ kín hơn và nó không thông khí thì là khi mà mình sử dụng thì uh, những viên đá đấy sẽ nó sẽ làm cho đậu hoặc là bột đậu hoặc cái, những sản phẩm nó bị nóng lên nó nóng lên thì là nó không tốt đấy, ngoài ra còn những cái lò xo này đấy thì nó sẽ liên tục uh, được tấn vào đấy, những cái lò xo này nó sẽ đảm bảo được những viên đá với là hai viên đá nó kín khít với nhau đấy thì nó nó sẽ tự động tăng luôn khi mà nó bị mòn hoặc là sau đấy thì nó sẽ tự động tăng thì nó sẽ tiện hơn cho bà con đấy còn phếu những phếu này toàn bộ nó bằng nhôm nguyên ờ, nhôm nguyên khối hết đấy, thì khi mà sử dụng cái vật liệu nhôm thì là nó sẽ tốt hơn những cái vật liệu gang mà những cái dòng máy ờ, cũ đời trước đấy, gang thì là mình phải ờ, tốn khoảng độ 15 phút hàng ngày sau khi làm xay xay đậu hoặc xay gạo thì mình phải vệ sinh lại không gì thì nó sẽ có những cái mùi hôi đấy có những mùi hôi hoặc những cái ố vàng đấy, do những cái nguyên liệu mà bằng bằng gang nó nó nó, nó nó tiếp xúc với là gạo với bột gạo với là đậu phụ thì nó sẽ lên men đấy nó sẽ bị hôi đấy còn khi mà mình sử dụng cái ờ, nhôm này thì thoải mái cho bà con luôn đấy mình dùng cả năm cũng không phải lo chùi đấy thì nó càng dùng thì nó càng sáng đấy nó, nó sẽ tốt hơn những cái dòng mà máy bằng gang đời cũ đấy còn con bên này cũng sử dụng bằng ờ, bằng nhôm luôn nhôm nguyên khối luôn đấy sử dụng motor 22 kg đấy điện 220V đấy, năng suất này 5 năm năng suất 50 đến 60 kg này còn con bên này là 40 đến 100 đấy, thì là nó nó nó, nó, nó, nó, nó cực kỳ tốt đấy, con này thì nó đạt uh, ờ, sản phẩm nó đạt uh, tiêu chuẩn để uh, ờ, chất lượng xuất khẩu này đấy, máy xay vắt liên hoàn này. Đấy. máy xay vắt liên hoàn đây là cái đường ra của nó này đường ra thì uh, trước này có một cái phếu nữa đấy thì uh, đấy, tổng thể là hai con máy xay đậu xay gạo nước xay bột trẻ em đấy thì bà con có nhu cầu mua cái ờ, những cái dòng máy này thì ờ, liên hệ bên điện máy Cường lên địa chỉ 923 Giải phóng Hoàng Mai Hà Nội hoặc qua số điện thoại 0962 133 858 để được báo giá và ờ, tư vấn cụ thể đấy thì là bà con mua máy bên điện máy Cường lên sẽ được đảm bảo một điều là máy được hỗ trợ vận chuyển đến toàn quốc và đến nơi bà con có thể bóc máy là kiểm tra đấy máy đúng như trong video đúng như trong video và đầy đủ phụ kiện như thế này